khu vườn nơi tình yêu bắt đầu yeah. cho cho cho cho mời các bạn đến với khu vườn nơi tình yêu bắt đầu ok mình sẽ đi bắt từng con ốc đây sẽ để lên đây một con rồi xong ai con rồi, rồi xong vô nguyên bánh chân rồi rồi đứng đây bắt nè chứ đừng có đừng đứng nữa Rồi bây giờ mình đi bắt ốc đi Trước khi bơi mình sẽ đeo ốc phao vô Rồi ok để đây đi Đây này là con ốc này Thôi Mình bắt được một con rắn Ish. đây có một con ốc nữa đây một con một con ốc nữa đây mình sẽ bơi bơi bơi bơi bơi đi kiếm rồi. chị trâu rồi trâu rồi ờ. Ý, có một con cua Ý, một con cua các bạn ơi con ốc bắt được một con cua rồi ừ bắt một con ốc chị bạn ok để mình lấy con ốc wow con ốc này ngon lắm đây nó về luộc ăn chim bịch cà ca à, ở, ở dưới này có các con nè wow có cả có, nè. có có nè nhóc con cá luôn nè nó sẽ é thả trong nông ừ, cá trường nông cá trường nó không không cho đâu không cho đâu ờ. ê có một con bạch tuộc kìa đây có con bạch tuộc đây ủa này con mực con bay tù ở dưới nè con bay tù ở dưới nè wow wow wow thấy bạn rồi thấy bạn rồi rồi giờ mình đi bắt ốc thêm đi mình được mới được có mấy con à ok tà rét đi bắt ốc thôi tà rét rồi liêu mái theo tà rét đi tà rét phát hiện một con ốc ở đây rất bự wow vô miệng tờ rét luôn rồi đem về tổ đi <laughs> rồi đây một ổ ốc luôn này các bạn ơi wow một ổ ốc luôn y có con rắn nguy hiểm quá phải bắt con rắn này đi <laughs> con rắn kìa wow. mình sẽ bắt con rắn này đi <laughs> con rắn màu vàng thả về đây luôn rồi sẽ quay về bắt nó ốc kia rồi đi bắt ốc đi ồ có cá nữa này cá này các bạn ơi bắt cái đàn ốc đi trời ơi một chùm ốc luôn chùm ốc luôn wow ồ đây được bốn năm con ốc luôn rồi nè à, điểm coi một hai ba bốn năm sáu ồ tối nay ăn ngon nha đây là một đàn cá con Ôi, cá con quá trời luôn đây cá con có con nòng nọc nữa kìa ừ, Ý, con nòng nọc cá cảm giác kia bắt bạn cảm giác kia cay ghé ok để mình bắt con gắn các bạn luôn ui ui à cứu tôi với cứu tôi ui thôi tao bị chim rồi tao bị chim rồi cứu okay. tao rét đi Hình quá dạ. ở đây à, phao vô ờ, ở bên này có con ốc nè một con ốc đang bu vô tường luôn ok mình thấy rồi để mình bắt chứ yeah, bạn đi cẩn thận nha tờ rét ừ cái lỗ thằng áp kìa bắt bạn y con thằng nọc bự quá Ý, ốc đâu rồi ốc đâu rồi nhà áp nhà bắt nhà <laughs> ok cảm ơn bạn wow rồi thả vô đây nha hoa hồng quá trời ốc luôn ok cho bạn ba sừng đi bắt chung đi rồi mình và ba sừng mình sẽ đi bắt ốc của taret cùng đi bắt đi cùng nhau đi bắt đi cho được nhiều trời ơi ừ, bắt được một con cá bạn chào bạn mình đi bắt cá bạn đi không bạn đi ok mình, mình bắt được một con vịt nè đây là một đàn cá con luôn nè đã quá nè ừ, con rắn kìa thử đi thử hết đi đâu con rắn đâu con rắn wow quá trời rắn luôn quá trời rắn luôn bắt hết rắn đi bắt hết rắn lên đi không bắt được kìa ồ con bị tụt bị chim rồi bắt bạch tuộc lên luôn ta ra cứu bạn khủng long này Ồ, các bạn đi bơi không đeo bao nè là bị chìm ok đeo tay luôn nha cho bạn đi bơi luôn thôi rồi ơi thôi rồi <laughs> à có một bàn rùa mình phát hiện có một bàn rùa đi con con rùa đấy trời ơi cứu khủng long kìa khủng long cứu cứu quá trời muốn okay, cứu kìa bạn đây <laughs> cứu bạn đi trời ơi bạn kêu cứu nãy giờ luôn à có một con nòng nọc có một con nòng nọc nè ủa nó đâu ra đi sang rồi. mình phải mình phải canh mang ở đây mới à, được à bên này có cá to cá to cá to trời ơi nãy giờ đi bắt ốc mà chưa bắt được nói cho cá luôn đây là con nòng nọc nè đâu rồi đâu rồi đâu rồi à nó đi đâu mất tiêu rồi đi qua bên này đi đi qua bên này đi cá nè rồi đó cá quá trời luôn ừ cá mọc mọc cá bả còn ăn gì nữa không con đây cá bự ngón luôn nè Ủa mình đi tới đâu là cả nó chạy luôn á Ủa cá nhảy cá đâu thôi đâu thôi cả đâu thôi. cái đó trong mắt ỉa chết đâu mà rồi đi ha đang đi bắt cá mà nó đi bắt cá Rồi bên này cá cho bông sen luôn đúng bông sen luôn đây là một cái bông súng luôn màu tím bên này có bông trắng nữa nè bên này có cá nè cá nè wow cá nè à bên này một bông màu trắng quá thôi mình đi xa quá rồi mình quay lại với với, với đàn khủng long đi wow mình quay lại với khu vực đàn khủng long đi cho các bạn nhảy xuống bờ xuống xíu đi ờ không bơi xuống xíu đi Trời có một cái nóc này Torres ơi Kêu khàn tiếng luôn Tụi mình xuống bơi đây Ừ, trời ép ơi trời ơi, căng lát kìa Wow, đi bơi vui quá này mươi Trời ép ơi Trời ép chắc là Ờ, căng, căng Trời ép ơi, trời ép Ok, mình thấy rồi Cảm ơn bạn nha bây giờ anh ấy mới về thôi cứ giờ về rồi y gì vậy con mình ngọc nó bị mất cạn mới xuống đóng cá của mình đâu nè đâu đâu cả đâu cả đâu cái lá này nhóc của mình wow cả nè cả đây nó này cá bự wow đâu nồng nồng đâu nồng nồng ngay trốn cua oh, đây là một con nồng nồng này các bạn wow hay chưa trời ơi con ốc nó bu vô con cua luôn kìa con ốc nó bu vô con cua luôn con thấy con nhảy con đưa rồi bây giờ mình cho các bạn lên bờ đi ok mình sẽ lên bờ thôi Ôi, cho các bạn lên bờ thôi thấy rồi tới mắt rồi trời rồi cho cha sao bây giờ rồi thôi cho các bạn lên bờ lẹ lên rồi rồi mình đi đi <laughs> toilet này con đâu đâu đi đi đi cái gì rồi đi thầy dẫn cho đi rồi dọn các bạn lên bờ đi Trời Cái giá có thứ ghê chất lượng trong game mà Mà tôi á Chỗ này nè Nó trăng Trăng Trăng đẹp chưa Rồi thôi Dâm đi Rồi điểm danh đi rồi bắt đó, Bắt anh ốc lên nó kìa Hết chưa Bắt anh ốc lên đi Trang nghệ trang nghệ Đang chơi chút xíu thôi Rồi rồi rồi, rồi thả xuống Ở đây đi Ờ rồi rồi giờ mình có bắt ốc về không? Hay là mình thả ốc về với mẹ của nó? sao con sao sao hết rồi mà hết đâu rồi hết rồi hết rồi hết ờ, dưới này còn không rồi thôi được rồi được rồi nè nè bây giờ mình thả ốc về với mẹ của nó chứ ờ, dạ. rồi, sao giờ sao nè thả ốc về với thiên nhiên đi đừng có bắt ờ, các bạn ốc nha các bắt các bạn ốc lên là các bạn ốc chết đó các bạn dưới đây các bạn vệ sinh hồ rồi ốc bye bye các bạn khủng long nha ngày mai qua chơi tiếp nha bye bye đâu thả ốc về cho mẹ của nó đi con thả ốc về cho mẹ của nó đi đừng có bắt ốc nữa bắt chơi thôi rồi mình thả xuống nha dạ. bảo vệ thiên nhiên nha con dạ. ok